một dòng bếp ga dành cho thị trường nội địa Nhật hiệu bếp là Paloma model của nó là N800V thì đây là nội thất của bếp đây thì trước tiên trước khi quay test những tính năng của dòng bếp này thì tôi sẽ giới thiệu thêm qua một số dòng bếp khác để cho các bạn à, tham khảo và mình lựa chọn thì đây ở phía trên này thì nó sẽ là một số dòng bếp có những cái chức năng an toàn cơ bản đó là khóa ga khi nước cạn nồi và khóa ga khi tắt lửa cái tính năng mà khóa ga khi nước cạn nồi á thì nó sẽ nhờ vào que cảm biến này khi nhiệt độ đạt lên tới hai trăm rưỡi thì nó sẽ khóa ga lại có một số bếp thì nó sẽ tích hợp thêm cái tính năng rang nút 3 giây này đây thì nó cũng sẽ tăng cái nhiệt độ của que cảm biến này lên 300 độ thôi nó sẽ tắt lửa thì cũng là rất bất tiện cho chúng ta khi mà nấu những món có nhiệt độ cao á, thì nó sẽ bị tắt lửa thì à, shop có ga tích hợp có gắn thêm một cái loại công tắc rang thực như cái bếp này đã gắn cái công tắc rang nè thì à, các bạn sử dụng mình sẽ gạt về vị trí bên trái này để bật cái tính năng rang nó lên thì ở cái que cảm biến ở bếp này nó sẽ tăng được tối đa không sợ bị khống chế cái nhiệt độ nữa các bạn không sử dụng thì mình sẽ gạt về vị trí bên phải này bếp sẽ trở về trạng thái hoạt động bình thường bạn nào mà có nhu cầu sử dụng thì có thể à, liên hệ đến shop chúng tôi qua số điện thoại là 0909 306 149 các bạn có thể liên hệ bằng Zalo, Viber hoặc là Facebook ở vị trí số 1 đây là dòng bếp Rinnai nút xoay nè có mặt men chống xước giá 1 triệu 7 tiếp theo ở dòng bếp số thứ hai giá 2 triệu 2 thì bếp này được sản xuất vào năm 2017 bếp này shop có tặng kèm thêm một cặp kiềng dự phòng và cũng đã được gắn cái công tắc rang vào ở vị trí số 3 cũng là dòng bếp Prenai có mặt men chống xước năm sản xuất của nó là năm 2017 lấy xuống nữa không À, bếp này thì giá một triệu rưỡi thôi vì à, cái mặt trước này nó bị ố đây nên nó sẽ nằm ở cái giá này và cũng đã được lắp cái công tắc rang vào rồi tiếp theo ở vị trí số 4 Renai nút xoay mặt men chống xước tiếp theo ở vị trí số 5 này là dòng bếp Paloma có mặt sơn tĩnh điện giá 1 triệu 6 ở vị trí số 6 này thì dòng bếp Renai năm sản xuất của nó là năm 2019 tặng có tặng kèm thêm một cái cặp kiềng dự phòng và đã gắn cái công tắc rang ở vị trí số 7 đây là đến cái ờ, dòng bếp nút nhấn đây Paloma mặt men chống xước ở vị trí số 8 này thì đây là dòng bếp Rinnai có chức năng thì nó sẽ có những cái chế độ nấu nước nấu cơm nấu cháo chọn nhiệt độ chiên ở bếp nướng thì nó sẽ có hẹn giờ nướng bếp này thì có mặt sơn tĩnh điện thì để tiếp tục thì tôi cũng sẽ ờ, giới thiệu thêm qua một số dòng bếp âm ga âm và từ âm và một số bếp mặt kính full chức năng thì ở vị trí số 13 đây là dòng à, bếp âm men chống xước nè bếp này chỉ được dùng lướt qua thôi ở vị trí số 14 này thì dòng bếp âm Rinnai âm mặt kính cường lực viền tràn viền á mặt kính màu đen tràn viền nó cũng sẽ có những cái chức năng của nó là nấu nước nấu cơm nấu cháo hẹn giờ nấu cho cả ba bếp ở bếp nướng thì nó cũng có hẹn giờ và những cái chế độ nướng tự động theo loại thực phẩm Tiếp theo ở vị trí số 15 đến với cái hàng trưng bày. Bếp này có mặt men chống xước màu đen. Năm sản xuất của nó là năm 2019. Và đây là dòng à, bếp từ âm hiệu là Toshiba. Giá 3 triệu rưỡi. <coughs> Tiếp theo ở vị trí số 17 này, đây là dòng bếp à, full chức năng có mặt kính cường lực, viền của nó là viền bằng inox. Bếp này nó sẽ có nướng tự động theo loại thực phẩm, hẹn giờ nướng nút điều chỉnh ngọn lửa là nút điện tử thì đối với dòng bếp này á phải có nồi đặt lên thì nó mới cho phép ta đánh lửa sử dụng bếp tiếp theo ở vị trí số 18 cũng là dòng bếp Rinnai nhưng mà bếp này thì những cái chức năng nấu nướng của nó sẽ thay đổi vị trí đó là thiết kế cho mỗi cái ờ, thói quen của mỗi người dùng <coughs> ở vị trí số 19 đến với dòng bếp Paloma thì ở dòng bếp Paloma này á, thì nó sẽ có thêm cái tính năng hẹn giờ nấu cho cả hai bếp thì ở ờ, phía bên cái màn hình hiển thị đó cái đồng hồ hiển thị đây nó sẽ có cái hình mô phỏng của bếp thì các bạn sẽ chọn vào cái ánh đèn ở đâu thì nó sẽ hẹn giờ ở đó cho bếp đó đó tiếp theo đến với dòng bếp cao cấp được sản xuất vào năm 2016 bếp này thì nó sử dụng ờ, được cả hai cái ờ, hẹn giờ cho cả hai bếp nè nhưng <coughs> <coughs> nó ờ, sử dụng riêng cái màn hình hiển thị cho cái tính năng hẹn giờ đó và nó cũng có chọn ờ, nhiệt độ chiên cho cả hai bếp bếp bên trái thì nó chế độ rang lúc 3 giây á, còn bếp bên phải thì nó sẽ có nấu nước nấu cơm bếp nướng thì nó cũng có thêm cái tính năng là nướng theo cái loại đồ nướng và cái bộ đếm giờ rất là tiện lợi tiếp theo ở vị trí số 21 này là dòng bếp Rinnai mặt kính cường lực đây nó cũng có những cái chức năng nấu nướng những nấu nướng như những cái dòng bếp khác nhưng mà ở bếp nướng này á, thì nó chỉ có nướng một tầng lửa thôi đến với một số dòng mà bếp từ âm thì đây là một số dòng à, bếp từ âm mà shop vẫn chưa vệ sinh bạn nào mà chọn được cho mình một con bếp ưng ý và phù hợp với cái mức giá mà mình muốn mua thì các bạn có thể chụp lại cái vị trí màn hình ở ngay con đó và gửi gửi đến à, cho shop thì trước khi giao thì shop sẽ test những cái tính năng cho các bạn xem bạn nào muốn vệ sinh thì mình sẽ hỗ kêu yêu cầu là mình vệ sinh và sẽ được hỗ trợ thêm cái phí ờ, vệ sinh vào bếp từ mà có cái công suất dưới 2.000W thì nó chỉ sử dụng điện 100V thôi nên các bạn phải sử dụng qua ổn áp hoặc là biến áp còn bếp mà nó sử dụng ờ, công suất của nó trên 2.000W thì nó sử dụng nguồn điện 200V ta có thể cắm vào điện lưới 220 của mình ở nhà đều sử dụng được còn về dây dẫn á, thì các bạn nên đi dây dẫn có cái tiết diện lớn từ 4 chấm cho đến 7 ờ, chấm để đảm bảo được cái công suất nấu của bếp bếp thì có bảo hành ừ. để quay lại với ờ, video clip chính ngày hôm nay thì tôi sẽ giới thiệu đến cái cái dòng bếp Paloma để giao cho khách Giờ tôi sẽ đóng nắp lại để các bạn xem được ngoại thất và test những cái tính năng của nó Bếp này có mặt men chống xước nè